em ờ, thay mặt đoàn phim hát luôn à thay mặt đoàn phim tất cả anh em tụi em hát tặng chị bài sinh nhật ạ mọi người hát chung nhá dạ một hai ba happy birthday à, thật ra là tụi em à, lấy nhau là 7 năm rồi nhờ à, bà xã đã có bầu bé ba tháng đầu tiên à, cũng nhờ à, rất là nhiều các chị giúp mừng à, rất cảm ơn em đã tạo cho bộ qua rất lớn rất cảm ơn đoàn phim đã đẩy cảm xúc của vợ chồng em và ngày hôm nay rất là tuyệt vời xin một lần nữa xin cảm ơn sinh ờ, nhật ý nghĩa tràn đầy niềm vui hạnh phúc đón đứa con đầu lòng với rất nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người và một trăm bó tay nữa được không ạ dạ thế là mình quay trở lại với trò chơi vâng.